kiểu thế này. pizza pizza play uh, play pizza đây cái tên này cái tên play play the pizza nó ăn pizza nó ăn pizza bánh mì bánh mì bơ tỏi Right. Yeah. Lọc tay cái đã. Lọc tay thẳng ướt. Thì đó là truy một. Lọc tay ướt đó là truy lọc tay. Đỡ cái xài cái sạch trùng.